Cây xanh ngoài có giá trị gia tăng thẩm mỹ cho ngôi nhà, chúng còn có rất nhiều tác dụng trong phong thủy khác nhau. Tuy nhiên, gia chủ cần biết đặt cây xanh đúng chỗ, đúng nơi, có như vậy mới phát huy hết được tác dụng. Trong video này, Tuệ An sẽ chia sẻ tới quý gia chủ 5 vị trí đặt cây xanh trong phong thủy giúp mang lại vượng khí tài lộc. Thứ nhất, vị trí cây xanh đặt tại cửa ra vào. Cửa ra vào gọi là bộ mặt của gia đình, là cửa ngõ nơi đón nhận nguồn sinh khí từ bên ngoài và bên trong không gian sống. Chính vì vậy, trước khi chọn cây xanh, đặt ở phía trước cửa nhà, bạn cần xem xét kỹ lưỡng về chất liệu cửa cũng như hướng nhà để đảm bảo các nguồn tiêu chí về phong thủy. Trước cửa có nguồn gốc từ kim loại, những loại cây có thân mềm, lá nhỏ, mọc sum xuê chính là gợi ý dành cho gia chủ. Đối với chiếc cửa làm từ chất liệu gỗ, gia chủ nên lựa chọn cây cao, thẳng nên đặt ở hai phía để tạo ra sự hài hòa, cân bằng, tăng cường yếu tố mộc và đón nhiều vượng khí. Vị trí cây xanh đặt tại phòng bếp Đặt cây xanh tại phòng bếp sẽ mang lại niềm vui, niềm hạnh phúc, tươi cười, những năng lượng tích cực cho gia đình. Chỉ cần chậu cây nhỏ cũng có khả năng loại bỏ các khí độc hại, mùi khó chịu tỏa ra từ dầu mỡ trong quá trình chế biến, nấu nướng thức ăn, giúp đem tới không gian dễ chịu, thoáng mát. Thứ ba là đặt cây xanh trên bàn làm việc. Đặt chậu cây phong thủy ở vị trí này sẽ giúp bổ trợ cho công việc để sự nghiệp của bạn vươn xa, chiêu tài tiến bảo. Bên cạnh đó, giúp cho tinh thần quý gia trụ luôn được thư thái, thoải mái trong suốt quá trình làm việc. Một số loại cây còn có tác dụng hút bức xạ từ máy tính, thanh lọc không khí. Nên đặt cây ở ban công, giống như cửa chính, ban công cũng là nơi nạp khí cho căn nhà. Tuy nhiên, khí vào ban công có thể là cắt khí, cũng có thể là sắt khí. Do đó, chủ nhà cần đặt tại đây một vài chậu cây phong thủy nhằm hóa giải sát khí phát ra, đồng thời nạp thêm sinh khí cho căn nhà. Cùng với đó, để cải thiện khí trường một cách tốt nhất, gia chủ nên áp dụng các phương pháp kích hoạt phong thủy cho từng phương vị trong nhà một cách chính xác. Ngoài ra, bạn có thể đặt cây cảnh ở phòng khách. Phòng khách chính là vị trí trung tâm của gian nhà, không chỉ là nơi đón tiếp những vị khách ghé thăm mà còn là không gian tụ họp chung của các thành viên trong gia đình. Chính vì thế, việc trang trí phòng khách cần đảm bảo cả tiêu chí về phong thủy sẽ giúp vận khí được gia tăng, may mắn được kích hoạt, đồng thời chiêu gọi quý nhân nghênh đón tài lộc tới gia đình. Phòng khách được trang trí bằng cây cảnh vừa là một biện pháp kích hoạt tài lộc để sinh phú quý, vừa nhanh gọn tiết kiệm. Tuy nhiên, không phải bất cứ loại cây nào cũng có thể đặt ở phòng khách. Gia chủ cần lưu ý lựa chọn loại cây phù hợp với bản mệnh, thích hợp đặt ở phòng khách. Có như vậy mới sinh tài, phát lộc. Trên đây là chia sẻ về 5 vị trí đặt cây xanh trong nhà để giúp gia tăng vượng khí cho gia đình. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào cần được tư vấn về phong thủy nhà ở hay để thỉnh những vật phẩm mang ý nghĩa cát lành, bình an, quý gia chủ vui lòng để lại bình luận hoặc liên hệ đến hotline 1900 2292, đội ngũ tư vấn của thầy Tam Nguyên sẽ giải đáp chi tiết.